Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay 12 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin phiên tòa đồng tâm, tra tấn, bức cung nhân dân, đảng cố nhận độc quyền lãnh đạo. Cựu tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên mới đây đã tiết lộ trên trang Facebook cá nhân một ngón nghề phán độc đáo của Công an Việt Nam. Hiểu một cách ngắn gọn và dân dã là không đánh đập, bức cung, bấm cung thì phán thế nào được. Các bị cáo trong một vụ án đặc biệt như vụ đồng tâm thì càng phải áp dụng mọi tiểu xảo để hợp thức hóa việc giết người, diệt khẩu. Và việc tra tấn các bị cáo ở Đồng Tâm đã được chính các bị cáo tiết lộ không dưới 3 lần trong phiên tòa vừa qua. Đây là hình ảnh toàn cảnh phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người và chống người thi hành công vụ xảy ra tại thôn Hoành, Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội vào ngày 9 tháng 1 năm 2020. Theo biên bản phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người và chống người thi hành công vụ xảy ra tại thôn Hoành, Đồng Tâm, Mỹ Đức chiều ngày thứ nhất mùng 7 tháng 9 năm 2020 và sáng ngày thứ hai mùng 8 tháng 9 năm 2020 do luật sư Ngô Anh Tuấn ghi chép luật sư Đặng Đình Mạnh hỏi bị cáo Lê Đình Công. Sau khi bị bắt, ông có bị bức cung, nhục hình gì hay không? Ông Công trả lời, bị đánh 10 ngày như một, ông Phạm Việt Anh đã dùng rủi cui cao su đánh. Luật sư bảo chữa Tăng Hòa Hy Sơn cũng cho biết bị cáo Bùi Thị Nối tại phiên tòa vào ngày 8 tháng 9 năm 2020 khai tại tòa Lúc bị cáo bị bắt, bị cáo đang bị thương, nhưng khi lấy cung vẫn bị đánh vào chân rất đau đớn tại đồn công an Miếu Môn để ép cung. Và một số bị cáo khác cũng khai tại tòa là trong giai đoạn điều tra khi chưa có luật sư cũng bị đánh đập, bức cung và nhục hình. Một ngày thứ ba phiên tòa xét xử vụ án Đồng Tâm, luật sư Đặng Đình Mạnh đặt một câu hỏi chung cho cả 29 bị cáo rằng nếu những ai có bị tra tấn trong giai đoạn đầu điều tra thì ngồi yên, còn nếu những ai không bị tra tấn trong giai đoạn điều tra thì xin vui lòng giơ tay. Có 19 người ngồi yên đồng nghĩa với việc 19 trên tổng số 29 người bị tra tấn trong quá trình điều tra. Với kinh nghiệm đã từng thụ án trong nhà tù Cộng sản, bà Nghiên khẳng định không có gì chắc chắn rằng 10 người còn lại không bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần trong giai đoạn bị giam giữ để lấy cung. Nhà báo Phạm Đoan Trang cũng nhận định như sau, tất cả các bị cáo đều có clip nhận tội, được phía công an thực hiện đầy đủ, kỹ càng, trau chuốt. Cứ mỗi bị cáo được sướng tên là lại có ngay một clip nhận tội được trình chiếu. Đây là hình ảnh ông Lê Đình Công trước khi xảy ra thảm sát ở Đồng Tâm vào ngày 9 tháng 1 năm 2020 và tại phiên tòa vào ngày 7 tháng 9 năm 2020. Tuy nhiên, tất cả các bị cáo đều cho thấy dấu hiệu của việc bị tra tấn hoặc bị đe dọa, khủng bố đến mức cúi đầu nhận tội. Và một trong những người bị đánh dã man nhất là ông Lê Đình Công, con trai của Lê Đình Kình. Ông Công cũng là người nhận tội đầy đủ theo đúng một kịch bản đã được soạn sẵn rất chi tiết. Theo bà Trang, một số bị cáo đã may mắn được tiếp xúc với luật sư có hé lộ cho luật sư biết rằng họ bị tra tấn đến mức không chịu nổi hoặc được điều tra viên ép cứ nhận đi rồi có gì ra tòa phản cung sau. Tuy nhiên tại tòa, những cá nhân phản cung đều bị tòa đánh giá là ngoan cố, không thành khẩn và đây sẽ là tình tiết tăng thêm tội đối với họ. Tòa cũng bác bỏ việc các bị cáo nói rằng bị tra tấn với lý do không có bằng chứng. Một số khác thì dường như đã khuất phục điều tra viên là do bị đe dọa nếu không nhận tội thì sẽ gây nguy hiểm cho gia đình, vợ con đây thực chất cũng là một biện pháp ép cung hiệu quả và đáng sợ. Bởi lẽ nhiều khi nếu vụ việc chỉ liên quan đến một cá nhân, anh ta sẽ không khai gì. Nhưng nếu anh ta nghĩ rằng có thể liền liên hệ đến thân nhân, anh ta sẽ ra sức nhận tất cả về mình để bảo vệ người thân. Kết cục là cả nhà bị bắt và cả nhà đua nhau nhận tội. Còn Facebooker Đặng Đình Trọng thì nhận định như sau. Để biện minh cho tập kích phi pháp vào dân, dù dân vô tội cũng phải buộc được tội cho dân cũng phải ép được dân nói lời nhận tội và ăn năn hối hận, cũng phải có được chữ ký của dân và văn bản nhận tội theo ý muốn của cảnh sát điều tra. Và cảnh sát điều tra đã thực hiện hai ngón đòn tàn ác và thâm độc với 29 người dân đồng tâm bị bắt là Thứ nhất là đòn bạo lực tra tấn. Người dân hiền lành bị đau đòn, đòn hiểm đe dọa tính mạng, đành liều nhận tội theo lời bấm cung của cảnh sát điều tra để không còn phải bị ăn đòn hiểm ác, bảo toàn mạng sống. Thứ hai là đòn tâm lý, Người dân không có tội nhưng bị truy tố ở khung hình phạt cao nhất là tử hình, gây tâm lý tột cùng căng thẳng, hoang mang, lo sợ cho người bị truy tố, vốn chỉ là những người nông dân, tâm hồn mộc mạc, chân chất, yêu cuộc sống, yêu làng quê. Và khi người bị truy tố không hình phạt tử hình đang tột cùng căng thẳng, hoang mang, cảnh sát điều tra liều ngon ngọt gạ gẫm, cứ nhận tội theo gợi ý của cảnh sát điều tra sẽ được khoan hồng, được giảm xuống khung hình phạt nhẹ, thoát án tử hình, còn có ngày về với gia đình. Đòn hiểm độc này làm cho người dân vô tội dù có ý chí mạnh mẽ để bảo vệ sự thật, bảo vệ sự vô tội của mình cũng yếu đuối, mềm lòng, nhắm mắt nhận tội để cho thoát khỏi án tử hình. Ông Trọng cho rằng việc Viện Kiểm sát Hà Nội nêu lý do nhân đạo để chuyển sang tội nhẹ chống người thi hành công vụ cho 19 người dân đồng tâm vô tội trước đó bị truy tố tội nặng giết người nằm trong âm mưu để lừa cho bằng được người dân nhận tội. Đây là hình ảnh đại diện Viện Kiểm sát nêu quan điểm giải quyết vụ án Ông viết tiếp, Tòa án Nhà nước Cộng sản tự nhận nhân đạo cũng như lý luận Cộng sản tự nhận là đỉnh cao trí tuệ của loài người. Như người đàn bà lăn lóc mòn giường nát chiếu trong lầu xanh, tú bà tự nhận mình còn trinh tiết vậy. Tội danh được thay thế và thay đổi là do họ đã thực hiện hoàn hảo cú lửa ngoạn mục người dân vô tội đồng tâm và những người dân đồng tâm chất phác, nhẹ dạ cả tin đã diễn xong vai diễn nhận tội do mấy viên cảnh sát điều tra đạo diễn. Và mọi thủ đoạn vô pháp bỉ ổi của tư pháp Việt Nam đều đã bộc lộ một cách vụng về tại buổi chiều ngày xét xử thứ Tư mùng 10 tháng 9 năm 2020, ngày xét xử cuối cùng trước khi tuyên án vào ngày 14 tháng 9 tới đây. Luật sư Ngô Anh Tuấn cho biết thêm, phần nội dung nói lời cuối cùng của đa phần bị cáo có format giống như nhau là xin lỗi gia đình bị hại, cảm ơn các thầy trong trại giam đã giáo dục để nhận ra lỗi lầm, xin cảm ơn các luật sư và xin từ chối hoặc đề nghị luật sư không bỏ chữa theo hướng trả hồ sơ nữa, và cuối cùng là xin giảm nhẹ hình phạt đây rõ ràng là những lời nói theo kiểu đọc thuộc lòng, theo kịch bản đã có sẵn, mà những ai hay tham gia phiên tòa đều biết vì vốn dĩ, các bị cáo vốn không được ở cùng phòng với nhau, nếu không có định hướng thì lấy đâu ra một kịch bản tương tự và trơn tru như vậy được. Bà Nghiên cho biết, nên nhớ thái độ của bị cáo tại tòa sẽ quyết định họ được đối xử như thế nào trong nhà tù, nhất là khi phiên xử vẫn đang chưa kết thúc. Đây là hình ảnh nhà thơ Trần Đức Thạch đã từng bị bắt lần thứ nhất vào năm 2009 với tội danh tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam và bị bắt lần thứ hai vào tháng 4 năm 2020 với cáo buộc vi phạm Điều 109, tức là Điều 79 cũ thuộc Bộ Luật Hình sự năm 1999 là hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân. Và bà phân tích tiếp như sau, nói cho dễ hiểu, nếu xuôi theo tòa án, theo Viện Kiểm sát và cơ quan điều tra thì khi trở lại trại giam sẽ dễ thở hơn. Nếu phản kháng, ví dụ kêu oan hoặc không nhận tội sẽ bị trù dập. Tôi một trong nhân chứng, nạn nhân của kiểu đối xử khốn nạn này nên tôi hiểu hơn ai hết. Thậm chí bạn tù còn kể rằng quản giáo ra chỉ thị với nhiều người trong buồng, đại ý vì tôi cứng đầu, ngoan cố, không chịu nhận tội nên phải cho nó biết thế nào là lễ độ. Bà Nghiên cũng phân tích tiếp như sau. Chiều ngày 10 tháng 9 năm 2020, khi kết thúc ngày thứ tư của phiên xử, ít nhất ba luật sư Đặng Đình Mạnh, Nguyễn Văn Miếng và Ngô Anh Tuấn đã bị những kẻ lạ tấn công luật sư còn bị đối xử như kẻ thù, thì tình trạng của bị cáo trong nhà giam hẳn là không thể tưởng tượng nổi. Tôi cũng đã từng nghe nhà thơ Trần Đức Thạch kể về việc ông bị chính các điều tra viên đánh đập, tra tấn, bức cung nhiều lần trong nhà tù, không cho ngủ, hỏi cung cả ban đêm, đánh vào người, vào đầu, vào mặt và bất cứ đâu trên thân thể ông. Nhưng sáng kiến ghê tởm nhất của bọn điều tra viên là lột hết quần áo và đánh vào dương vật của nạn nhân. Đấy là lần tù đầu tiên của ông Thạch chục năm về trước. Còn lần này, bước chân vào nhà tù, ông đã 70, chẳng biết ông có bị chúng hành hạ như lần trước nữa hay không. Cũng không ai biết tin tức gì về ông. Ông đi tù can tội chống độc tài, ủng hộ nhân quyền và dân chủ. Câu chuyện về nhà thơ Trần Đức Thạch khiến tôi nhớ đến một người bạn tù tại trại năm Thanh Hóa, tên là Huệ. Chị Huệ bị kết án trung thân trong một vụ án ma túy. Một lần tôi nghe chị bộc bạch về cực hình mà chị phải chịu trong quá trình đi cùng. Chị bị bọn điều tra viên lột trần chuồng, treo hai cánh tay lên cửa sổ rồi chúng lấy kìm bấm vào hai đầu vú đến chảy máu. Tên khác đi giày đá liên hồi vào chỗ kín của chị. Tôi nghe chị kể không khỏi dùng mình, kinh khiếp đến nỗi không thể hỏi thêm được câu nào nữa. Dù có nhiều điều tôi rất muốn tìm hiểu. Chị bảo nó tra tấn dã man như thế thì đến 100 bánh heroin cũng phải nhận. Có khi nó bắt mình nhận tội, giết cha giết mẹ cũng nhận nốt. Và việc tra tấn, bức cung, dùng nhục hình có thể được coi là truyền thống, đặc sản của ngành công an của Cộng sản Việt Nam đây là hình ảnh ông Phi Robertson, giám đốc của Tổ chức Giám sát Nhân quyền tại khu vực châu Á. Những năm trở lại đây, cộng đồng quốc tế cũng đã có những ghi nhận về tình trạng đáng báo động này tại Việt Nam. Ông Robertson, giám đốc phụ trách khu vực châu Á của Tổ chức Giám sát Nhân quyền, phát biểu về vụ việc xét xử dân đồng tâm bắt đầu từ hôm 7 tháng 9 năm 2020 tại Hà Nội như sau. Rất đáng lo ngại về thủ tục tố tụng và quyền được xét xử công bằng dành cho 29 người dân làng đang bị truy tố về việc ở Đồng Tâm. Nạn tra tấn, bức cung vốn vẫn phổ biến trong các trại giam của công an, khái niệm tòa án độc lập còn xa vời và các bản án được Cộng sản Việt Nam định sẵn là các đặc thù của cái gọi là hệ thống tư pháp Việt Nam. Quyền gặp luật sư của các bị cáo cực kỳ hạn chế và chỉ được thực hiện sau khi công an đã thẩm vấn, lấy cung và điều tra xong. Còn mà còn rất nhiều những câu hỏi chưa từng được trả lời về những gì đã xảy ra trong vụ đồng tâm và có lẽ sẽ chưa bao giờ được trả lời khi mà Hà Nội đang gấp rút kết tội các bị cáo. Có thể thấy khá rõ là chính quyền muốn trừng phạt các bị cáo bằng các bản án rất nặng để răn đe những ai dám chống lại quyền lực nhà nước trong tương lai. Ông nói tiếp, trong bối cảnh các công luận đang rất quan tâm đến vụ án này, Việt Nam hãy để cho các nhà quan sát quốc tế độc lập gồm cả giới ngoại giao, báo chí và tổ chức phi chính phủ theo dõi phiên tòa và chấm dứt sự việc sách nhiễu, theo dõi nhân quyền, gia đình của các bị cáo.